Hello nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Hôm nay thì không phải nói nhiều nữa Sau khi uh, bắt đầu event mới thì mình cũng đã có được cơ số S S này thì anh em có thể là nạp Vicon và có thể liên hệ mình xem có thể có bonus hay không riêng mình thì là youtuber nên sẽ được bonus thêm một số S để chơi và anh em để nhập được S này thì anh em có thể ghi rõ ra là Esther hoặc là S hoặc là ester STF gì đều được nhớ nhé và F3 này để mình xem được là 25 F3 này sẽ ra bao nhiêu F4 hay là có thể ra được Golden F hay không thì để anh em có thể đổi được thì anh em chỉ cần việc là thả drop xuống ok để thả drop thì sẽ đến map là lock tower anh em mình thích là map này nhất lock tower đây chúng ta sẽ đến đây và thả đó black này nha. à, khi khi thả thì black sẽ là có thể tra dây được nha nhé khi thả là black có thể tra dây được nên em có thể là không cần phải à, để nhân vật chín đâu anh em có thể là nhận phải vào dù S để anh em nhận ra nhé được cái gì nhỉ à, được 5.000 rút này nha tiếp mà. đấy trời ơi tá lịch mà được chào đen đen cái này F4 thì là ngon nhất rồi Ôi lại 5.000 rút Rồi Talisman Đấy một F4 này nhé một F4 này Better Reach talisman ờ, of chào, đó talisman ờ, of chào, đây là chào lại nha nhé đó, grid rồi trăm ngàn rút F4 đấy hai cái F4 này anh em đó BL Ui F4 nữa anh em Cái này anh em có thể farm F4 nó cũng vậy Ui F4 nữa này Ôi tỷ lệ ra ngon quá Ôi ôi Ui rồi ôi tỷ lệ ra ngon thế này cơ mà Cầm cắm cầm đi anh em ơi Cắm mạnh đi anh em ơi Và để nhặt được thì anh em chỉ có thể treo on nha anh em Tất cả các quả trên bản đồ đều có thể nhặt được hết back in grip. Rồi, 1, 2, 3, 4 cái um... Mình xếp lại thì anh em thấy 5 cái uh, à, ETCA với lại 4 cái e TCA Rồi, 5 năm rồi Rồi 5 ngàn rút rồi như vậy là mình sẽ được 4 F4 4 F4 này xem có được F5 hay không F4 là được gì anh em nhỉ anh em còn nhớ F4 là được cái gì không có anh em nào còn nhớ không nhỉ ôi mix được đến hai mix này blade thôi thôi 38 viên à một cùm mà hai cùm là 88 viên con đó khích thờ đây anh em con đó khích thờ dép này anh em trời ơi ra F5 nào trời ơi ba con đó khích thờ ok như vậy là mình <clears throat> để cho anh em trước được là tỷ lệ ra F4 hoặc là F5 thì thường chắc là 25 mà ra ra 5 thì chắc là phải 5 viên một cục nên này mình để ra 5 viên nhưng mà là chỉ không ra được cái F5 nào thì anh em có thể định nhiều hơn một chút để anh em thả đó là mình test qua tỷ lệ cho nhé bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video theo khi mà mình có được F level cao hơn hoặc là sai đi cọp và hy vọng video này sẽ là hỗ trợ cho anh em biết được trước là khi mà úp ép thì nó sẽ được cái gì bye bye và hẹn gặp lại anh em anh em đừng để quên để lại bình luận cho mình biết là anh em cần giúp được cái gì nha bye